sau cái khách hàng là gì anh chị đã nghiên cứu sẵn hết thị trường cho mình rồi và cái, nghiên cứu chính mình xong này và đến cái sản phẩm này nhận diện thương hiệu này ok này nhận diện thương hiệu này là bên sản phẩm chị Hương là đang sử dụng KOL sử dụng KOL đúng không còn sản phẩm ví dụ là uh, đào tạo cho Phan Hoài Phương ấy sản phẩm là gì Phương chính là KOL dùng cái thương hiệu của mình để gì để khách hàng họ yêu mến mình đó nhận diện nhé đó là tên sản phẩm này tất sản phẩm của chị là Shinhe đúng không của Nhật Bản này logo là chị có rồi này ở slogan là gì mình chưa biết và màu sắc chủ đạo hình màu đen và vàng đấy mình họa tiết à, phông chữ đấy đó thế đó gọi là gì nhận diện thương hiệu khách hàng thì họ đã tin mình rồi đúng không họ nhìn thấy thương hiệu à cái này màu đen mình trở lại đi xin đúng không dầu gội xin mở lại facebook nhé <clears throat> à facebook chị quên mở lại facebook này tắt mấy này đi nhé, Huyền Nguyễn vào lại hả ok xin he này <clears throat> rồi chúng ta cùng nhận diện thương hiệu của sản phẩm của chỗ chị Hương này xin he Hải Phòng à bên nhân quản trị viên rồi đã thích rồi này à, chúng ta mở logo đây ok đây thương hiệu của chị chị Hương này sản phẩm xin he nền màu đen đúng không nhận diện thương hiệu đấy sao mình thấy nó bình thường quá <laughs> không nổi bật mấy rồi tên sản phẩm là gì là xin he ở lâu là xịn chữ chữ này này ok họa tiết đây là những cái họa tiết này chữ này rồi màu sắc chữ này đó ứng dụng nhận diện bao bì ứng dụng nhận diện bao bì đây là những cái logo dán ở trên cái tem nhãn này hoặc là những cái vỏ hộp anh chị nhá đó và slogan cho chữ slogan là gì ta à đây hiệu quả tức thì sau một lần gọi slogan đấy chị ạ hiệu quả tức thì sau lần gọi <laughs> hiệu quả tức thì sau lần gọi à, ví dụ sau gần của thằng uh, sân siêu là ống bật tơ này của thằng uh, à, gì à? thằng clear gì mát lạnh nhỉ sạch gầu à ừ, đúng rồi đấy cũng được thì chị cứ làm thôi bình không phán xét là không không phán xét sản phẩm của bot bên chị thì chị cứ làm thôi rồi bước số 3 là về quy trình marketing này là anh chị phải, gặp gỡ khách hàng à, gặp gỡ khách hàng là gì là anh chị phải quảng cáo nhé phải quảng cáo sản phẩm này đó gặp gỡ khách hàng phải quảng cáo sản phẩm này và lặp đi lặp lại nhiều lần anh chị ạ đấy thì quảng cáo này ba lần nhớ thì chín lần khách hàng sẽ tin tức là cái quảng cáo này là gì đập đi lặp lại thì khi đến ờ, buổi sau ấy thì hướng dẫn anh chị là gì là tạo ra cái bài quảng cáo đầu tiên là không phải bài quảng cáo bán hàng luôn đâu đó chính là bài quảng cáo để khách hàng ở cái pha hút đầu tiên và khách hàng nó có một số giai đoạn như sau giai đoạn đó là gì giai đoạn là mình sẽ mở mở cái bản này ra khách hàng sẽ có một số giai đoạn đó là họ đi từ giai đoạn đợi xíu nhá này nó đơ rồi lạnh anh chị ạ lạnh có nghĩa là sao là khách hàng họ chưa biết mình là ai ở ảnh đúng không sau đó anh chị mới quảng cáo quảng cáo này mới quảng cáo cái quảng cáo là chúng ta chưa quảng cáo bán hàng vội thì chúng ta hãy quảng cáo ở pha hút trước Đấy, quảng cáo những bài viết chia sẻ giá trị có thể cách đó là gì à bảy cách trị dụng tóc tại nhà như vậy hoặc là gì quảng cáo những bài viết là gì giáo dục khách hàng đấy hoặc những bài viết giải trí đó bằng những đoạn video mà viral ví dụ như vậy để khách hàng họ gì họ bấm gì họ bấm like này họ bấm comment này họ bấm chia sẻ đúng không chia sẻ này đó họ bấm thả tim này đúng không chấm chấm chấm chấm tức là họ đã quan tâm đến cái bài viết của anh chị rồi đúng không lúc này là khách hàng gì nó chuyển sang giai đoạn ấm anh chị ạ à? đó từ giai đoạn này nó chuyển sang đoạn đó là gì giai đoạn ấm kiểm soát lại ấm nhé à là họ có tương tác với mình rồi ấm à gì họ thả tim rồi đúng không họ đã gì à, họ đã thấy được thương hiệu của chị Hương là chị Hương à Nguyễn Thị Hương à đúng đúng đúng rồi bà này quảng cáo liên tục vậy bà bắt đầu tò mò và bấm tiếp đấy thì từ giữa đoạn ấm này là thì các bạn phải làm một bài viết cho mình đó là bài viết bán hàng nhé tức là khách hàng đã tương tác với mình ở bài viết là lạnh rồi tức là họ chưa biết mình đúng không ở ờ, giai đoạn ấm này thì anh chị phải có một cái động thái đó là gì là giới thiệu sản phẩm ờ, bài viết quảng cáo đấy bài viết bán hàng nhé BV là bài viết nhé bán hàng đó rồi họ đọc đúng không họ đã thích mình rồi họ đã gì bảo thấy bà Hương ấy bà lặp đi lặp lại nhiều lần thế bà Hương bà gì quảng cáo ba lần nhớ ba lần rồi mở Facebook lại thấy bà Hương quảng cáo rồi liên tục như vậy buổi sáng mở lại thấy bà Hương uh, quảng cáo buổi trưa mở thấy bà Hương rồi buổi tối mở thấy bà Hương đêm mở 3 giờ sáng dậy đi đái đi vệ sinh lại thấy bà Hương trời ơi bà chắc là ma rồi đúng không <laughs> chị, chị hiểu không okay. đây, đây cách lặp đi lặp lại và tìm khách hàng anh chị đây là một cái chiến lược marketing khi chị học mình cho anh chị hiểu à hóa ra là gì là nó lặp đi lặp lại thì quy trình marketing thì giống như quy trình tán gái như vậy anh chị ạ đó tán gái như vậy nếu như một chàng trai xuất hiện trước mặt chúng ta liên tục trong thời gian dài đúng không bảo ông này ông quan tâm mình vậy đúng không ông làm đủ điều ông mời mình đi uống cà phê mời đi ăn đúng không tự thích vậy đấy rồi tự nhớ nhớ vậy đấy xong bỗng dưng một ngày ông biến mất không nói có gì sao anh chị thấy hở hững hững hở mà. hôm nay anh không đến đón mình nhỉ không anh không nói chuyện với mình nhỉ cảm giác nhớ nhung đúng không đó thế anh chị đây đấy gọi là marketing nhé đấy gọi là tán gái gọi là marketing anh chị ạ đập đi đập lại liên tục vào tiềm thức khách hàng đó ở à, cái bộ môn NLP anh chị nhá mình sẽ giải thích cho anh chị cái bộ não của mình giải phẫu bộ não con người như thế nào anh chị nhé là có ba phần tiềm thức ý thức và vô thức khi chúng ta đọc đi đọc lại nhiều lần cái thông tin nó đi xuống phần tiềm thức và nó đến tình trạng gì cái não mình này cái bộ nhớ mình gì à có cảm tình rồi cái gì đó có cảm tình với sản phẩm chị Hương rồi ơ đúng rồi bà Hương này bà hay quá ta nhìn mặt chị Hương đẹp xinh quá rồi là gì thấy chị cũng như cũng có tuổi nhưng mà chị rất là dễ gần gũi đúng không đấy rồi Đấy, thì ở cái phần mà nội dung nhé mình sẽ có một quy trình giúp cho anh chị nhé làm cái gì làm cái fanpage thương hiệu cá nhân nhưng mà ít viết bài quảng cáo thôi là những bài viết đó là gì chia sẻ những cái giá trị của anh chị là về gia đình nhé có đăng bài gia đình trên đó thì khách hàng vào thấy à chị Hương tuyệt vời quá cái fanpage này gì tuyệt vời quá chạy bài quảng cáo về gì bên cạnh gia đình luôn tội chứ không chạy bởi vì sao cái bài là gì khi chị chạy bài bài bán hàng ấy, thì nó khách hàng mới ấm được anh chị ạ sau đó là gì nó mới tin bà Hương rồi ôi bà Hương tuyệt vời quá chị Hương tuyệt vời quá chị Hương quan tâm chồng con thế cho vợ chồng đi chơi này rồi thích thích bà này có hay nhỉ thế xem bà bán gì đây ở giai đoạn đó là gì nóng nóng tính rồi phải nóng tính <laughs> nóng gì ạ ở giai đoạn này là khách hàng gì bắt đầu mua hàng chị nhé mua hàng giai đoạn tuyệt vời lắm chị ạ mua hàng đó thì giai đoạn này khách hàng bắt đầu mua hàng chị nhé đó thì bình muốn anh chị là trải qua một số giai đoạn thế này quảng cáo Facebook nào ngày xưa cái sai lầm của Bình nó là gì là Bình chạy bài quảng cáo bán hàng luôn lập tức thì cái thời gian mình tư vấn mất rất rất nhiều thời gian thì tư vấn cực kỳ mệt luôn chốt sale mệt lắm gọi điện rồi là số điện thoại mãi họ mới tin lại bán sản phẩm giá cao chứ liệu trình sáu bảy triệu anh chị ạ đó, còn sản phẩm này thì giá hình như hôm qua mình đọc là bốn đến năm trăm ngàn nó không cao lắm thì cái giá đấy giá mình thấy bình thường quá bình thường bán được anh chị ạ đó thì chỉ phải qua một số giai đoạn này nóng ấm lạnh và lạnh ấm và nóng đó lặp đi lặp lại giúp mình nhé ba lần nhớ thì chín lần họ sẽ tin à, anh chị ghi lại câu này là ba lần nhớ chín lần tin cứ đập đi đập lại vào mặt họ đập đi đập lại vào mặt họ họ sẽ thấy trời ơi, bà này bà sao cứ ngày nào cũng thấy vậy Đấy. ví dụ mình đang mở mình hay xem youtube đúng không mình hay đọc thông tin trên youtube rồi mình thêm những diễn giả khác họ đào tạo thấy quảng cáo của có một bạn tên là bạn Hoàng Bá Tàu liên tục rồi Facebook thấy rồi là gì YouTube cũng thấy nó cũng chửi quá trời luôn ám ảnh đấy là cách mà bạn làm rất hay là đập thương hiệu thương hiệu Hoàng Bá Tàu liên tục vào não của khách hàng chị ạ ngáp vào não họ ném đá chị ạ đến lúc bực tức thì thôi xong đến một ngày mẹ bảo không biết thằng này nó nói cái gì tao bảo tao xem thử thế nào bắt đầu tò mò chị nhé bắt đầu tò mò nó bấm vào mẫu quảng cáo à, dạy bán hàng à dạy bán hàng à đó ờ đúng rồi dạy bán hàng dạy bán hàng ok thử xem như thế nào rồi sẽ bấm đăng ký xem nó dạy cái gì bực thằng này quá rồi sau bắt đầu gì bấm vào thấy thằng này gì dẫn một khóa học về miễn phí 5 ngày đúng không 5 ngày khởi nghiệp sau, sau bắt đầu tin như chị ạ lúc đó gì lúc đó khách hàng vào rồi đó thì bắt đầu mới tin rồi bước số 4 là sử dụng người thứ ba có uy tín sử dụng người thứ ba có uy tín nhé để gia tăng niềm tin ok ở trong bài bán hàng đúng không là khi khách hàng đã bấm vào nút gì hỏi sản phẩm rồi ra tăng niềm tin bằng cách nào bằng cách là anh chị kể câu chuyện anh chị nhé kể câu chuyện thì cái phần bán hàng mình hướng dẫn chị sau kể câu chuyện như thế nào đó và ở cái landing page ấy, là anh chị nên kể những câu chuyện nên kể dẫn dắt những câu chuyện hoặc là bằng những test testimonial là những cái gì những cái người đã có kết quả anh chị nhé những người có kết quả và test và ví dụ này là là chị uh, chị Hương làm ở landing page đúng không ở trên đấy có một cái video của gì của của Ngọc Sơn này của diễn viên kẻ lương gì đó đúng không đã sử dụng sản phẩm thì khi họ bấm vào landing page đó có những testimonial này thì họ sẽ tên gia tăng niềm tin cho khách hàng đấy hoặc là gì à, public relation là gì à, PR đấy sử dụng người nổi tiếng này à, lên báo chí này đó thì khách hàng họ sẽ tin đấy là sử dụng bước số 4 là sử dụng người người thứ ba có uy tín thì những bước này là anh chị phải quảng cáo xong ấy, thì bước này anh chị à, bán hàng anh chị sử dụng đến bước này đó thì mình hướng dẫn chị là ở vào cái phần đó lộ trình đó gì hướng dẫn chị làm landing page sử dụng người thứ ba bây giờ vậy kể câu chuyện nhé landing page có một, một số dạng như sau AIDA này ở uh, số dạng đó là gì câu chuyện ngắn này nhưng mình rất thích cái dạng là dạng câu chuyện anh chị nhé giống như một cái landing page mà mình làm cho Phương ấy đó khách hàng nó vào nó hỏi chứ mà em đọc hay quá ta The Master P chạy này gì chạy ờ, uh, 6 tháng gì sướng lắm đây vào thấy gì câu chuyện này thì bạn tôi là Phan Hải Phương này đó lý do vì sao tôi sinh ra tại thành phố biển Nha Trang bắt đầu câu chuyện cảm xúc cảm động rồi tuy nhiên tôi chọn nghề đi kiếm một công việc ổn định rồi là gì sau bao nhiêu tháng làm việc tôi cảm thấy nghề này không có tương lai bắt đầu kể câu chuyện kể câu chuyện đến với ngành này đó về cách mình làm chị nhá Đấy. thấy chưa đó cảm xúc như vậy nhá kể câu chuyện xong là xuống này test testimonial này đây học viên thành công này học thành công này đó là ít tham gia khóa học này các chị thấy không đó. kịch bản hết anh chị nhá đây cách bị làm kịch bản hết thì cái này nó chuyển đổi cực cao luôn đó đây nó chơi đã quà tặng nữa à rồi đây rồi công thức phơ chế cái này mình làm hết này đó rồi là khóa học của mình này vân vân ở đây mình đào tạo này ui cảnh đó quan trọng đấy chị sẽ đọc này đấy những người thành công ờ, nói đây này à, lịch trình này đấy cái này mình hướng dẫn chị làm những landing page là nó tuyệt vời này chốt sale giá cao này gì ạ đó đấy đây cái này bị làm hết nhá đây nó ghi này <clears throat> web thiết kế bởi chuyên gia phạm thanh bình trực tiếp mình làm rồi mình uh, PI cho mình luôn ở dưới đây <laughs> bấm là ra cái Facebook của mình đó, thì cái cái landing page chuyển đổi cực cao cho nên là đã quảng học quảng cáo với mình ấy, là đi từng lộ trình một nhá mình giải thích cho anh chị đi từng lộ trình như này thì anh chị mới hiểu được đó mới hiểu được vấn đề chứ mình không học mình không dạy cho anh chị theo kiểu là gì học 4 ngày là hôm nay lên cam chạy luôn không được anh chị ạ phải đi từng lộ trình như này, anh chị mới hiểu vấn đề bởi vì trong lớp có rất nhiều người mới bạn hàng học lại đấy hôm nay một cái khác mới đúng không một cái khác khác rất nhiều rồi số 5 này bán hàng này họ đã sử dụng người thứ ba rồi à, anh chị đã sử dụng người thứ ba rồi đúng không đến giai đoạn chốt sale bán hàng này đó bán hàng thì anh chị phải có một bối cảnh nữa như mình nói là gì anh chị phải gọi video nhé sản phẩm của, của chị gì của chị Hương ấy <clears throat> muốn bán được cái này ấy, là chị muốn bán nhiều bán combo cho cho người quen của họ ấy, là chị phải gọi gọi video cho cho khách hàng và chị phải chia sẻ được à cái vấn đề khách hàng à, à dạ con chào bác ạ à, là cái sản phẩm bác dùng có thể là tóc bác nó bị bạc này sản phẩm nông con là gì bác hội cái gì 10 ờ, giây sau nó đen luôn <laughs> ví dụ vậy chém gió xíu cho vui nhé đó thì bán hàng anh chị nên gọi video thì buổi sáng ngày hôm nay mình trước khi vào lớp ấy, mình mở cho chị cái video mình chia sẻ những cái câu chuyện nhé những cái ngày xưa mình làm ấy là mình gọi cho khách hàng bằng video hết gọi video hết đấy chị ạ đó, bây giờ cái đầu chọc thì bây giờ bán hàng thì chắc họ không tin đâu Ủa, lừa lừa đấy nhưng mà anh chị sẵn sàng chị sâu cái mặt mình ra đúng không họ mới tin được đó bởi vì làm trên làm việc online anh chị gì thông thường có điện thoại đúng không khách hàng bảo nghe giọng này cũng rất là hay rồi nhưng mà tuy nhiên thấy cái mặt họ sợ quá hay là lừa đảo quá đó. tốt cho anh chị gì hãy sâu cái mặt mình ra để cho họ thấy cái bộ mặt mình anh chị nhé đã bán hàng là gì phải gì để cái mặt mình ra nó buổi chiều hôm qua chị chị quyên hỏi với mình thôi sao em tắt cắt chọc mà em dám uh, up youtube Ủa, tại sao mình có dòng áp anh chị ơi mình đã làm rồi mà lỡ quay phải áp anh chị đó tức là mình không sợ người khác phán xét mình như thế nào và quan trọng là gì mình có giá trị gì đối với mọi người anh chị nhé quan trọng là mình có giá trị gì đó kể cả mình làm việc gì đó xấu xa mình vẫn áp mà mình vẫn nói mà đấy mình làm đa cấp mình nói cho anh chị mình không giống những người khác bị bảo ừ, à, mình là gì ngày xưa mình làm công ty Mỹ sau đó là làm công, công ty Mỹ số 2 làm hệ thống mình nói thẳng là làm đa cấp anh chị ạ cho nó khỏe <laughs> đấy chẳng phải giấu cuộc đời mình không phải giấu cứ trung thực anh chị ạ là cái bản chất của mình là mình học được người thầy của mình là thầy Nguyễn Vĩnh Cường đó đã giúp mình là gì à, bộc lộ ra cái bản chất thực của mình sẵn sàng mình chia sẻ những câu chuyện của mình cho mọi người đó đây chính là gì Năm bước năm quy trình năm bước trong quy trình marketing